ra được bao bọc nhưng lớn không bóc để bao giá ấy thế giới này bao lá và công nhận bạn có tài mà Chua. bao nhiêu lần đi á à, bạn cứ bảo biện bạn tận qua ờ. bao trẻ sự nhút nhát xong lại tự thù mình ở nhà muốn đẹp trai tôi dù bạn thuê pt từng đêm đi bạn kêu thôi hơi ngại đám đông nhưng story share toàn mình Xin chào tất cả mọi người, hôm nay mình sẽ đại diện cho nhóm No Pro Team hướng dẫn mọi người sử dụng máy photocopy thì trên màn hình mọi người không thấy chọn vào phần copy à, thì hàng đầu tiên trên màn hình là phần định dạng phổ giấy nằm ngang hay nằm dọc mình khuyên mọi người nên để ở chế độ auto để cho khổ giấy được mặc định theo như văn bản gốc hàng thứ hai là phần chọn size cho văn bản đầu ra mình khi để ở chế độ full size thì size của văn bản đầu ra sẽ bằng với bản mẫu ban đầu còn nếu bạn muốn chuyển qua từ A3 sang A4 thì chọn phần này và từ A4 sang A3 thì chọn phần này ở hàng thứ ba thì ở đây chúng ta sẽ có hai cái chế độ thường dùng nhất đó là từ hai bản một mặt sang một bản hai mặt và một bản hai mặt sang một bản hai mặt khác Tiếp theo thì mình sẽ photo thử một số chế độ cho các bạn xem nhé Ở đây chúng ta có bản mẫu là một khẩu giấy A4 một mặt Thì để phô bản mẫu này thì các bạn không cần chọn bất kỳ chế độ nào khác Chỉ cần để khẩu giấy và ấn nút Start để bắt đầu photo Và đây là kết quả theo thì chúng ta sẽ vô một văn bản A4 với hai mặt thì các bạn chọn vào chế độ này sau đó bỏ bản mẫu vào khay và ấn nút start để nó bắt đầu photo và đây là kết quả và tiếp theo chúng ta sẽ phô từ khổ giấy A4 sang khổ giấy A3 nhé ta giữ nguyên chế độ phô hai mặt và ở phần size chúng ta chọn phần A4 sang A3 bỏ bản mẫu vào khay và nhấn nút start để nó bắt đầu photo Tiếp theo chúng ta sẽ phô từ hai tờ một mặt sang một tờ hai mặt nhé. Chúng ta chọn vào chế độ này. Sau đó bỏ hai văn bản một mặt vào khay. Sau đó ấn nút Start để nó bắt đầu photo. Tiếp theo chúng ta sẽ vô từ khổ A3 về khổ A4 Vì khổ A3 nó quá to nên chúng ta không dùng cái khay này mà sẽ dùng mặt gương ở phía dưới Đầu tiên chúng ta mở nắp của máy photo lên Để khổ A3 vào, nhớ là cho nó đúng khung và sau đó đóng nắp lại nhìn lên màn hình điều khiển ở phần size chọn A3 và A4 vì đây là văn bản hai mặt nên chọn phô hai mặt thành hai mặt và sau đó ấn nút Start để bắt đầu photo Trên đây là một số thao tác cơ bản dành cho người mới tiếp cận với máy photocopy. Hy vọng nó sẽ có ích cho các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Lỗi thứ nhất là những lỗi liên quan đến chất lượng bản in như là mực không bám, bản in bị sọc, bản in bị mờ thì những lỗi đó liên quan đến những bộ phận trong máy. Và bây giờ chúng ta sẽ mở ra để kiểm tra. và bây giờ chúng ta sẽ mở phần đóng máy ra để kiểm tra thì đây là phần hộp mực hộp mực phần hộp mực này mỗi lần hết thì chúng ta có thể mua được từ hãng nhưng mà ở thị trường Việt Nam thì mình cái hộp mực nó vẫn còn quá đắt và chúng ta có thể tiết kiệm bằng cách thay mực hoặc mua từ hãng thứ ba và đương nhiên thì chất lượng in thì sẽ không bằng nếu chúng ta sử dụng hộp mực cũ thì thì phải thay lại con chip này thì Mỗi con chip này mỗi lần in sẽ được khoảng 25.000 bản in Nếu hết thì sẽ báo lỗi và chúng ta phải thay bản in mới Nếu mực in bị mờ thì các bạn sẽ gạt phần hộp mực này ra và sau đó thì chúng ta sẽ kéo phần này này ra đó và đây là lô sấy nó có tác dụng làm dính mực và mực sẽ dính chặt vào giấy nếu mực không dính chặt vào giấy nó sẽ bị phai chúng ta cà tay mực bị lem ra đó là hiện tượng không dính mực và đó là bệnh của lô sấy này để lấy lô sấy ra thì chúng ta cần vặn hai con ốc này chúng ta cần kéo đều tay ra ở hai hai bên thì ở trong này sẽ có một máy đo so công suất lớn và cùng với một OF qua phần bên này chúng ta lấy tay kéo ra ra rằng là có miếng giấy nào bị kẹt trong này hay không hoặc có những cái bánh cái xe bị gãy hoặc là bị bị trượt và đây và đây cũng là những nơi rất dễ gãy đó là những cái mỏ cò thì giấy của các bạn sẽ rất bị kiệt đây là những cái mỏ cò bằng nhựa chịu gì mỗi khi bị kẹt giấy thì chúng ta nhẹ nhàng lôi ra không nên giật mạnh làm gãy mỏ cò sẽ thay rất tốn rất nhiều, nhiều tiền thì à, giờ các bạn bật máy lên thì các bạn sẽ thấy nó bị lỗi như thế thế này các bạn sẽ nghĩ là máy các bạn sẽ, sẽ bị hư thì ta sẽ kiểm tra thứ nhất là vỏ mực thì các bạn đã thay mực rồi thì các bạn sẽ thay cho mình con chip này lấy con chip cũ ra và các bạn sẽ thay con chip mới vào và sau khi các bạn thay chip mới thì các bạn bấm vào nút này và bấm vào vật tư các bạn sẽ thấy hồng mực chấm ok cùng chấm mực cũng ok và cái đèn error cũng tắt rồi bây giờ máy cũng đã hoạt động rồi đó giờ chúng ta sẽ xem lịch sử báo cáo lỗi và bây giờ máy đã hoạt động bình thường chào tất cả các bạn Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về máy in Canon 2900 và cách sử dụng Ưu điểm của máy là giá tầm 2 tới 3 triệu khá là rẻ và là máy bán chạy nhất của hãng Nhược điểm của máy chính là máy chỉ in được một mặt Muốn in hai mặt thì phải lật giấy lại Trước khi bắt đầu in thì chúng ta sẽ bỏ giấy vào khe để giấy Kết nối nguồn điện, kết nối máy in và máy tính Bật và khởi động máy in và khi máy in sáng đèn màu xanh thì máy in đã bắt đầu hoạt động. Tiếp theo là phần in văn bản, theo video hướng dẫn là Word 2007, chọn biểu tượng ở góc trái màn hình và chọn Print. Còn nếu các bạn sử dụng Word 2013 thì chọn File ở góc trái màn hình và chọn Print. Sau khi xuất hiện cửa sổ Print thì thực hiện như video. Nếu các bạn muốn in toàn bộ trang trong Word thì chọn All ở All Number of Copy các bạn nhập số lượng bản in nếu các bạn muốn in hai bản thì các bạn nhập số 2 còn nếu các bạn muốn in 3 thì nhập số 3 và nếu như các bạn muốn in chỉ một trang một của văn bản thì ở phần page các bạn nhập số 1 hoặc là từ 1 đến 1 và bây giờ mình muốn in trang 2 của văn bản thì mình sẽ nhập vào số 2 và sau đó nhấn OK. Và sau khi xuất hiện cửa sổ như trên màn hình thì máy in đã bắt đầu in. Giấy sau khi được in ra sẽ được đẩy ra ở phía trên của máy in. Vậy là chúng ta đã có được bản in của trang 2 văn bản. Vậy là mình vừa chia sẻ cho các bạn về cách sử dụng máy in Canon 2900 Hy vọng là với những chia sẻ của mình có thể giúp các bạn mới lần đầu sử dụng máy in có thể tham khảo Mình xin dừng video tại đây, nếu các bạn có gặp một số vấn đề khi sử dụng máy in thì sau đây là phần hướng dẫn sửa chữa một số hỏng hóc thông thường của máy in Video trước bạn Khôi có giới thiệu máy in Canon 2009 và cách sử dụng nó thì ở video này mình sẽ hướng dẫn cách khắc phục một số lỗi thường gặp à, của máy in này nhé ừ, cái đầu tiên à, chúng ta kiểm tra nguồn đã cắm hay chưa đèn nguồn có sáng hay không dây nguồn ở đằng sau đã được cắm hay chưa à, công tắc này đã được bật hay chưa các bạn phải đảm bảo là dây cắm à, dây cắm đã được cắm vào ổ cắm điện sau khi các bạn kiểm tra xong hết mọi thứ rồi các bạn sẽ bật công tắc uh, của máy in lên Và sau khi bật uh, máy in lên thì uh, sẽ nghe tiếng khởi động của máy in uh, Và đèn bao ơ màu xanh nó sẽ sáng Vậy máy đã hoạt động được uh, bình thường rồi uh, Sẵn tiện thì uh, uh, các bạn kiểm tra hộp mực bên trong có hay không luôn rồi thì à, bước tiếp theo là kiểm tra uh, cáp USB kết nối với máy tính và máy in kết nối một đầu vào uh, máy in và một đầu còn lại vào máy tính sau khi chúng ta kiểm tra nguồn và cáp kết nối USB thì chúng ta sẽ kiểm tra trên máy tính của mình trên máy tính của mình thì uh, chúng ta sẽ vào Control Panel chọn Device and Printer Bước tiếp theo thì các bạn nhấn vào biểu tượng K5 2009 này các bạn sẽ click vào à, printer à, chọn vào à, bao printing nếu trường hợp mà máy mở lên thì nó đang bị à, à, bao thì à, chúng ta sẽ không in được hoặc là cái à, user printer offline thì nó đang được bật như này thì à, chắc chắn sẽ không à, yên được luôn thì cách xử lý cho hai trường hợp này thì à, các bạn vào printer chọn bao printing và cái user printing offline thì máy in sẽ hoạt động lại bình thường thì bây giờ thì mình sẽ in test cho bạn xem thử thì nó sẽ in bình thường nha theo là cách khắc phục uh, khi gặp uh, trường hợp kẹp giấy thì uh, chúng ta sẽ uh, rút nguồn điện ra uh, sau đó mở nắp máy in rồi uh, lấy từ từ uh, hộp mực ra khỏi máy in dùng tay kéo từ từ giấy bị kẹt ra ngoài ừ, sau khi uh, chúng ta lấy giấy ra ngoài xong thì uh, tiến hành uh, lắp hộp mực uh, vào sau đó đậy nắp lại và cắm nguồn điện bật công tắc và tiếp tục sử dụng bình thường